Kính chào bà con Chúc bà con ngày mới tốt lành Sau đây là bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 9 tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long Giá giảm nhẹ với một số mặt hàng Những ngày qua doanh nghiệp để mạnh thu gom hàng nên khiến giá lúa, giá gạo neo cao Hôm nay ngày 9 tháng 2 tại đây, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo duy trì ổn định. Hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng cho đến 9.700 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá thì đi ngang hiện cám khô ở mức là 8.650 đồng trên kg giá tắm ở mức 9.600 đồng trên kg với mặt hàng lúa cụ thể tại An Giang lúa em 5451 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng trên kg tại thơm 8 giá 6.700 đồng đến 6.900 đồng nàng hoa chính giá 6.800 đồng đến 7.100 đồng OM18 giá 6.700 đồng đến 6.800 đồng. Nếp khô Long An giá 9.000 đến 9.200 đồng. Nếp khô An Giang giá 8.400 đồng đến 8.600 đồng. Lúa Nhật giá 7.800 đồng đến 7.900 đồng. Lúa IR504 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng. IR504 khô 6.500 đồng. Nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng. Nếp tươi Long An giá 7.850 đồng cho đến 8.000 đồng. Tại chợ lẻ giá gạo thường là 11.500 đồng cho đến 12.500 đồng. Thơm jasmine 15.000 đến 16.000 đồng. Gạo sóc thường 14.000 đồng. Nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng. Gạo nàng nhàn 20.000 đồng. Gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng. Gạo hương lại 19.000 đồng. Nàng Hoa 17.500 đồng Sóc Thái 18.000 đồng Thơm Đài Loan 20.000 đồng Gạo Nhật 20.000 đồng Cám giá 7.000 đến 8.000 đồng Trên đây là bản tin cập nhật giá lúa gạo hôm nay ngày 9 tháng 2 Đến đây là hết Kính chích, kính chào bà con, kính chúc bà con à, sức khỏe, an lành Hẹn gặp lại bà con trong clip tiếp theo nha Tạm biệt bà con